Trước bắt đầu video ngày hôm nay, Hòa Xe sẽ tiến hành quay đơn tặng cào cho một bạn may mắn đến nào. Thì trong video trước chúng ta có 126 comment bình luận đây. Bây giờ mình sẽ tiến hành quay đơn nha. Mình bấm start và quay này thì chúc bạn Sơn Trần nhá. Bạn này sẽ nhận được 2000 qua ví một với số điện thoại là 0708 298 610 nha. Chúc bạn đã là người may mắn nhất trong video trước. Thì ở trong video trước ấy, mình đã chia sẻ, giới thiệu, review cho bạn app cho online rồi chưa Thì ở trong video ngày hôm nay, bạn sẽ sẽ cập nhật những thông tin mới nhất, có thể review chi tiết hơn về các mục nhá. Thì bạn nào chưa có tài khoản cho like, mình sẽ để đường link đăng ký ở dưới phần mô tả nội dung của video này cũng comment đầu tiên được ghim ở phần video này ha. Thì trước tiên mình sẽ review cho bạn mục rút tiền ở trên app cho này ha. Thì ở mục trang chủ này, tức là home này, các bạn bấm vào withdraw tức là rút tiền cho mình ha đó thì bạn quan sát này ở đây sẽ có ba tài khoản rút tiền này là basic account promotion account và gift account ha basic account là tài khoản cơ bản này promotion là tài khoản quảng cáo quảng cáo nghĩa là sao là khi bạn giới thiệu bạn bè ấy bạn bè của bạn nạp tiền thì bạn sẽ nhận được hoa hồng ở tài khoản promotion account này ha rồi tài khoản gift account là tài khoản khi bạn đăng ký tài khoản xong thì bạn sẽ được tặng tay miễn phí đấy ok ví dụ đây mình rút ở tài khoản basic account này đó các bạn quan sát này là daily withdraw limit tức là giới hạn rút hàng ngày của mình là 3 tx ha là cứ sau 24 giờ các bạn sẽ rút được một lần ha Ok, thì đầu tiên nhất đây các bạn sẽ nhập địa chỉ ví TX của bạn trên các ví điện tử như Binance, BNC, Chocolate, Metamask, rồi năm roi hay Atlas, vân vân và mây mây nha. Kế tiếp bạn nhập số TX các bạn muốn rút này. Dù đây mình có thể rút tối đa là 3 TX thì mình sẽ điền là 3 này. Ok, kế tiếp nữa ở mục security code tức là mật khẩu đăng nhập đấy, mật khẩu lúc chúng ta đăng ký tài khoản đấy. Các bạn nhập vào nha và cuối cùng các bạn nhấn vào submit để đại hành rút tiền ha ok lúc này sẽ một thông báo là success tức là các bạn đã rút tiền thành công ha bây giờ mình sẽ tiến hành truy cập vào ví tiền điện tử của mình để xem tiền đã được cộng hay chưa ha và địa chỉ ví TEDx vừa nãy mình rút tiền là ở trên ví trong wallet ha ok bây giờ mình sẽ tiến hành truy cập vào ví trong wallet của mình ha thì bạn có thể quan sát thấy này là mình đã nhận 3 TX thành công này các bạn có thể nhấn vào để xem thông tin chi tiết nha thì ở đây sẽ có số TX các bạn nhận được này 3 TX tương đương với 0,29 đô la này rồi thời gian nhận này, trạng thái là đã hoàn thành cũng như là địa chỉ ví TRX của người gửi ha. Phí mạng ở đây là không TRX này, các bạn có thể quan sát thấy nhá. Ok, tiếp theo mình sẽ review cho bạn mục đầu tư ha. Các bạn bấm chọn vào mục đầu tư ở góc giữa màn hình này. Đó, ở đây sẽ có mục danh sách sản phẩm cũng như là nạp điện và danh sách đầu tư ha. Ok, ở danh sách sản phẩm này, ở đây sẽ có rất nhiều các gói đầu tư. Đó, các bạn thể quan sát thấy này. Là gói đầu tư có thời hạn là 7 ngày này, rồi 90 ngày, 180 ngày. Đó, rồi có cả gói đầu tư một tháng tức là 30 ngày ha. Dụ gói đầu tư đầu tiên thứ nhất này là chu kỳ 7 ngày này thì bạn sẽ nhận được lợi nhuận ở đây là 2% ha. Ok các bạn nhấn chọn vào này. Đó thì ở đây các bạn có thể quan sát thấy này là số tiền cơ điểm, số tiền đầu tư tối đa. Đó, lãi suất hàng ngày cũng số lượng đầu tư. Ngoài ra các bạn có thể đọc thêm các ghi chú cũng như thông tin chi tiết ở dưới đây ha. Đó, loại hình đầu tư này, rồi đầu tư tối thiểu là 200 tiền x, lợi nhuận hàng ngày là 2%, chu kỳ đầu tư là 7 ngày, tất toán tự động trong vòng một ngày tức là 24 giờ ha rồi phương thức trả lợi này trả gốc và thu nhập khi đáo hạn ngày nghỉ bình thường đó thu nhập dự tính này ở đây sẽ có ví dụ này số tiền dự án đây là 100.000 TNX2 đó nếu bạn muốn đầu tư thì bạn nhấn vào tham gia đầu tư này Ok tiếp theo mình sẽ review cho bạn cách nạp tiền cho em này như thế nào ha Ok các bạn vào mục home này tức là nhà này sau đó các bạn nhấn vào nạp điện tức là nạp tiền cho mình ha thì ở đây chúng ta sẽ có hai tài khoản để chúng ta nạp tiền nhá là tài khoản cơ bản và tài khoản đầu tư dụ đây mình nạp tiền vào tài khoản cơ bản này các bạn bấm chọn này đó thì đây sẽ có hình ảnh mã QR cũng như là địa chỉ ví Telex của bạn các bạn nhấn vào sao chép đường dẫn sau đó tiến hành truy cập vào các ví tiền điện tử như Binance, VAC, Chocolate, Metamask rồi Namdoi hay Atlas sau đó chuyển tiền đến địa chỉ ví này để tiến hành nạp tiền ha thì bây giờ mình sẽ tiến hành nạp tiền luôn để bạn quan sát dễ dùng nha ok ví dụ đây mình truy cập vào ví Chocolate của mình này ở mục trang chủ nhá của ví này các bạn nhấn vào đồng tròn tức là đồng Telex ha sau đó các bạn chọn gửi này Kế tiếp mục địa chỉ người nhận, các bạn tiến hành dán địa chỉ ví tiết vừa nãy của bạn trên app kia vào đây. Sau đó ở mục số lượng TDX các bạn nhập số TDX các bạn muốn nạp vào ha. Dù đây mình nạp 100 TDX này. Sau đó các bạn quan sát ở góc phải trên cùng này. Các bạn nhấn vào mục tiếp tục cho mình này. Kế tiếp chọn xác nhận này. Thì ok, như vậy là mình đã nạp 100 TDX thành công vào app kia. Đó thì các bạn có thể quan sát thấy này, là sen 100 TRX đó Ok bây giờ các bạn quay trở lại app cho like và các bạn nhấn vào đã hoàn tất quá trình nạp tiền cho mình ha sau đó các bạn truy cập vào mục của tôi này đó thì bạn qua sát này là TDX số lượng tiền gửi Với lại mình có 100 TDX Bây giờ mình đã được cộng thêm 100 TDX nữa Nâng tổng cộng số TDX mình nạp vào Ở đây là 200 TDX ha Ok thì đó là cách nạp tiền nạp TDX và app cho like này Tiếp theo mình sẽ review cho bạn mục giới thiệu bạn bè chia sẻ link ha Các bạn nhấn vào mục đăng lại ở góc dưới màn hình này đó thì đây sẽ có hình ảnh mã QR cũng như là đường link tiếp thị đường link giới thiệu bạn các bạn nhấn vào sao chép đường dẫn và tiến hành gửi đường link này đến bạn bè người thân hoặc chia sẻ lên các nhóm khi có người đăng ký qua link của bạn ấy thì bạn sẽ nhận được hồng nha và đối với app này chúng ta sẽ có 3 tầng đẹp nha các bạn vào mục home này tức là nhà này sau đó các bạn nhấn vào mục độ tức là độ nhóm cho mình ha đó thì ở đây sẽ có level 1, level 2 và level 3 này đối với level 1 thì các bạn sẽ nhận được 12% từ người mình giới thiệu ha level 2 thì bạn sẽ nhận được 4% và level 3 thì bạn sẽ nhận được 2% ha Ok, ngoài ra chia sẻ thêm ý, là khi các bạn đăng ký tài khoản thành công rồi thì bạn sẽ nhận được 1.000 TRX và để có thể nhận được 1.000 TRX đó thì bạn tiến hành truy cập vào nhóm Telegram.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 Đó các bạn có thể quan sát thấy này, đó hình ảnh nhận được 1.000 TRX ha. Các bạn tiến hành truy cập vào nhóm để trao đổi với những người chơi khác trên toàn thế giới luôn ha. Tiếp theo mình sẽ chia sẻ review cho bạn một trading tức là buôn bán ha. Các bạn nhấn vào buôn bán này, đó các bạn thể quan sát thấy này là mình sẽ nhận được 5% trên tổng số đích các bạn lạc vào các bạn đầu tư ha đó rồi các bạn có thể quan sát thấy này là mỗi ngày mình nhận được rất nhiều TDX cả à. đó 10,9 TDX và 10,5 này cũng như là 9,1 TDX ha đó các bạn thể quan sát thấy nha thì ok, như vậy là mình đã chia sẻ, giới thiệu cũng như là cập nhật những thông tin mới nhất về app Choline này. Thì mà quan tâm cũng như là chưa có tài khoản ấy, thì nhớ là mình để đường link đăng ký ở dưới phần mô tả nội dung của video này khi comment đầu tiên được ghim ở phần mềm ha và nếu như các bạn thấy video này hay hữu ích cho bạn ấy, thì tiếp một like, một subscribe cho kênh YouTube Phá Xe nha. Và sẽ chân thành cảm ơn bạn rất nhiều. Cảm bạn đã xem hết video. Nếu thấy video này hay, hữu ích, nhớ like, thích, share, chia sẻ. Và đừng quên subscribe, đăng kênh YouTube cũng như bật chuông thông báo nữa để không bỏ lỡ những video mới nhất hoàn toàn miễn phí của bạn xem nhé. Và nếu như bạn có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào thì hãy để lại comment bình luận xuống phía dưới video, xuống phía dưới video hoa sẽ sẽ giải đáp phản hồi tất cả trong vòng 24 giờ nhé. Còn bây giờ, hẹn lại các bạn trong những video chia sẻ tiếp theo của hoa Xe. Bye bye, xin chào.